sàn Forex, chứng khoán quốc tế, dầu của kênh đầu tư TGC tuần cuối cùng của năm 2022. Như quý biết thì tuần này là tuần cuối cùng của năm 2022. Trên các thị trường lớn thế giới thì đầu tuần thì nghỉ lễ Noel, cuối tuần thì nghỉ ờ, đón đầu năm mới. Do vậy tuần này hứa hẹn sẽ một tuần thanh khoản thấp và giao dịch ảm đạm của trên các thị trường tài chính trên thế giới. À, những thông tin quan trọng nhất của thị trường thì đã ra hết vào nửa đầu tháng của năm 20 ờ, ờ, tháng 12 năm 2022 rồi. À, tuần này thì nhì thị trường hầu như không đón nhận cái thông tin nào của quan trọng được công bố nữa. À, thông tin đáng chú ý tuần trước thì có lẽ chính là cái thông tin về chỉ số lạm phát của PCE của Fed thì chỉ số này tăng 0,2% tăng đúng như kỳ vọng và co PCE thì cũng tăng 0,2 tăng tăng cao hơn kỳ vọng. Điều này, cái việc lạm phát lõi của chỉ số PCE vẫn tiếp tục tăng 0,2%, nó cho thấy là cái việc kiềm chế lạm phát của Fed tăng lãi suất là chưa hiệu quả. Nhiều khả năng Fed còn nhiều việc phải làm trong cái năm 2023 này. À, trong tuần qua thì có một diễn biến khá bất ngờ, đó là việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thì tiếp tục giữ lãi suất ở mức là âm 0,1% lãi suất ngắn hạn. Tuy nhiên, lãi suất trái phiếu dài hạn của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thì lại nới biên độ từ cộng trừ 0.25 lên cộng trừ 0.5. Điều này nó cho giới đầu tư đang đồn đoán là Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nhiều khả năng sẽ sớm thay đổi chính sách tiền tệ. Đấy là lý do đồng yên có một phiên tăng giá khá là mạnh. Tuy nhiên, theo cá nhân tôi đánh giá thì cái việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thực sự nếu có thay đổi chính sách nhưng mà với mức thay đổi không đáng kể từ mức biên độ là 0.25 lên 0.5 thì theo tôi nó không đáng kể và dưới đầu cơ thì đang tận dụng cái tin này để chốt lời đồng yên thôi chốt lời lệnh bán xuống đồng ờ, USD ờ, so với yên Nhật trước đó đồng yên với việc tiếp tục duy trì ờ, một chính sách một mình một chợ tức là tiếp tục bơm thanh khoản không giới hạn và tiếp tục nới lỏng định lượng thì đồng yên sẽ tiếp tục mất giá trong thời gian tới cái việc đồng yên sẽ mất giá so với các đồng tiền khác nhiều khả năng tiếp tục được duy trì cho đến khi cuộc uh, thống đốc ngân hàng trung ương Nhật Bản được bổ tái bổ nhiệm hoặc được thay đổi hoặc là ngân hàng trung ương Nhật Bản đưa ra cái chính sách nó quay sang thắt chặt thì lúc đó đồng yên mới có thể lấy lại được cái sức mạnh uh, tuần này thì chúng ta biết là ngày thứ hai thì toàn bộ thị trường của chúng ta là nghỉ lễ uh, Noel uh, chỉ có thị trường châu Á là giao dịch thôi Nhật Bản giao dịch ngày thứ ba thì thị trường uh, Anh và Canada tiếp tục nghỉ lễ Mỹ và các thị trường châu Âu khác trở lại giao dịch ngày thứ tư thứ năm thứ sáu cũng giao dịch bình thường tuy nhiên trong tuần này thì hầu hết chúng ta không có thông tin nào đáng chú ý về thông tin kinh tế cả Do vậy nhiều khả năng các thị trường tài chính sẽ dao động trong biên độ hẹp với cái mức là sideways biên độ hẹp là chính và sẽ biến động theo kỹ thuật. Đó là dưới góc độ thông tin. Còn dưới góc độ phân tích kỹ thuật thì như chúng ta biết chỉ số DI của chúng ta chỉ số đô la index sau khi chạm vùng hỗ trợ mạnh 103.8, 104 thì đã đứng ở đây 2 tuần rồi. Đấy, 2 tuần liên tiếp đóng nến đều là hai cây nến rút chân nó cho thấy là lực đỡ mỗi khi đồng USD à, giảm giá mạnh thì luôn có lực mua trực chờ sẵn khá là quyết liệt. Nhiều khả năng đồng USD sẽ tiếp tục đi ngang quanh cái vùng 104 105 một tuần này nữa trước khi bước vào năm mới và có xu hướng mới sẽ là tiến lên mức phục hồi. Cá nhân tôi thì vẫn đánh giá cao khả năng là đồng USD sẽ phải phục hồi trở lại, test lại vùng 109 trước khi có xu hướng mới là để cũng là để hoàn thành cái mô hình vai đầu vai đảo ngược trước khi là giảm giá hướng về mốc 100. Với việc đồng USD đang loay hoay tạo đáy ngắn hạn để đi lên thì các đồng tiền khác trong đó có cậu vàng sẽ gặp áp lực chốt lời. À, cậu vàng thì hiện nay đang giữ ở mức cao quanh 1800 bởi vì là cái nhu cầu chúng ta biết là thường cậu vàng thì cái nhu cầu mua sắm cuối năm đặc biệt là tích trữ mua sắm về lễ hội của Ấn Độ, mùa cưới thì đấy là lý do giữ cho cậu vàng có được sóng tăng cuối năm. Tuy nhiên tình thế có thể khác, cậu vàng hoàn toàn có thể sẽ gặp áp lực điều chỉnh để tích lũy trở lại trước khi có thể bứt phá năm 2023 nếu nền kinh tế bước vào suy thoái và cậu vàng sẽ trở thành nơi hầm trú ẩn cho dòng tiền. Còn hiện nay thì chúng ta chưa có những cái dấu hiệu nó quá rõ ràng về việc dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế thì rõ rồi nhưng mà cái việc nền kinh tế sẽ bước vào suy thoái à, nhiều hay ít thì chúng ta chưa có những cần thêm dữ liệu à, trong thời gian tới với việc đô la index đang tạo cái vùng đáy ngắn hạn quanh 104 để chờ bứt phá đi lên thì rõ ràng cậu vàng sẽ gặp cái áp lực là cũng điều chỉnh ngắn hạn khi đô la mạnh lên. Cá nhân tôi thì đánh giá là cậu vàng hiện nay đang sideways trong cái một kênh giá nó cũng khá là hẹp. Do vậy chiến lược mua bán phù hợp của chúng ta có lẽ là canh bán ở cận trên hoặc khi cậu vàng đóng cửa breakout cận dưới thì lúc đó chúng ta lại canh bán xuống. Còn khi cậu vàng giao dịch trong biên độ sideways này thì chúng ta cứ đánh sideways thôi. Nếu với chiến lược như vậy thì trong tuần tới chiến lược của chúng ta vùng giá 182x nếu cậu vàng lên được đấy chính là khu vực canh bán của chúng ta. Chúng ta sẽ dừng lỗ 10 giá thì đâu đó dừng vào lỗ vào vùng 1835 ờ, trở lên tùy theo điểm bán của chúng ta. Đầu tuần thì chúng ta bán thấp hơn. Nếu đầu tuần thì cậu vàng có thể chỉ lên tầm 25, 27 ờ, thì chúng ta dừng lỗ tầm 37. Còn nếu cuối tuần thì cậu vàng hoàn toàn có thể nhích lên tầm 30, 32 thì chúng ta dừng lỗ 40 cho tôi nhé. Trường ngược lại nếu cậu vàng break out xuống khu vực 18 1780 chính là khu vực lưu ý cậu vàng cần break out. Khi cậu vàng break out xong mà cậu hoàng test trở lại vùng 80 85 đây là khu vực canh bán thì chúng ta dừng lỗ 95 và hướng đến chốt lời thì cậu vàng sẽ hướng trở lên lại vùng giá 40. Đấy, tức là cậu vàng sẽ có hai xu hướng. Chúng ta hết sức lưu ý hai xu hướng này, cậu vàng đánh theo chiều nào thì chúng ta vào theo xu hướng đó thôi. Đây. Xu hướng thứ nhất là cậu vàng có thể lên vùng 25 30 này, sau đó điều chỉnh xuống cận dưới. Với cái lệnh bán này thì chúng ta uh, dừng lỗ 10 giá và chốt lời là 30 giá. Còn trường hợp ngược lại nếu cậu vàng phá xuống chen sau đó test lại chen đây ở vùng giá 80 85 thì chúng ta bán, lúc đó chúng ta dừng lỗ 95 và chốt lời 40. Đó là hai cái xu hướng của cậu vàng tuần tới. Chiến lược nó cũng không có khá nhiều. Rất có thể là cậu vàng đi sideways. À, đây là tôi đang tính trường hợp là cậu vàng sẽ đánh đánh đánh xuống ảo khi thị trường thanh khoản thấp thì nhà cái hoàn toàn có thể tận dụng tiềm lực cá nhân của họ để thực hiện một nhịp đánh hit top lot những nhà đầu tư nào chết đinh ngắn thôi Cá nhân tôi thì kỳ vọng trong ờ, sau đợt uh, tích lũy ở quanh 1800 này cậu vàng sẽ cần có một nhịp điều chỉnh về đâu đó ở quanh vùng 1700 cộng trừ 20 giá tích lũy ở đấy trong quý 1 trước khi có thể bùng nổ trở lại vào giữa năm. Đối với chỉ số chứng khoán Mỹ thì tuần này nhiều khả năng sẽ một tuần giao dịch trầm lắng thôi. Chỉ số chứng khoán Mỹ đã chạm đến vùng hỗ trợ đầu tiên 32.500, hiện nay đang đóng cửa 33.200. Theo tôi chỉ số chứng khoán Mỹ ngắn hạn cũng sẽ đi sideways thôi. Trong cái tuần cuối cùng của năm này nhiều khả năng sẽ ít biến động. Nhiều khả năng cận trên sẽ là vùng 335, 336, cận dưới sẽ là 325. Đây sẽ là cận chặn trên chặn dưới của chỉ số chứng khoán Mỹ. Do vậy, nếu các bạn muốn giao dịch thì các bạn có thể mua bán quanh hai cận này. Còn nếu mà trường hợp mà các bạn không thích giao dịch bởi vì các thị trường lớn nghỉ, chúng ta tránh trường hợp nó phá ảo qua chỉ số kỹ thuật đảo chiều thì chúng ta có thể không giao dịch tuần này khi các thị trường lớn đa phần là nghỉ. Còn nếu giao dịch thì chúng ta có thể dừng lỗ 1% và chốt lời 2%. Tức là các bạn có thể dừng lỗ tầm 300 đến 350 giá còn chốt lời là 6 700 giá với cái chỉ số chứng khoán Dow Jones. Với giá dầu thì tuần qua chúng ta bị dừng lỗ lệnh bán vùng 7677 rồi. Tuy nhiên giá dầu vẫn đang trong cái xu thế đao chen Do vậy tuần tới chúng ta tiếp tục canh đến ngưỡng kháng cự. Tiếp theo của giá dầu hướng đến đó là vùng 83 5 83 83 5. Đấy, thì vùng này chúng ta sẽ dừng lỗ 85 năm và chốt lời chúng ta hướng trở về vùng giá 76 nhé. Mua thì không có lệnh mua đâu nhé. Đối với các cặp tiền tệ thì đồng EU của chúng ta tuần qua đi tích lũy biên độ rất là hẹp. Chúng ta cần chờ đợi một uh, sự bứt phá nào đó của EU. Trường nếu EU lên thì có phá qua cái đỉnh thì tôi nghĩ là cái vùng giá có một cái kháng cự rất mạnh quanh là 1.0780 cũng sẽ chặn đứng đà tăng của euro. Trường hợp ngược lại nếu euro đóng cửa dưới 1.0560 thì tôi nghĩ là euro sẽ tiếp tục hướng về 1.0300. Do vậy tuần tới EU chúng ta sẽ giao dịch trong cái biên này chứ chúng ta sẽ không giao dịch ở thời điểm hiện tại. Nếu EU đóng cửa dưới 1.0560 chúng ta sẽ bán sell ở top xuống ở đây và chúng ta dừng lỗ 60 pip còn chốt lời 200 pip cho tôi. Trường ngược lại nếu euro lên thì hướng đến vùng 1.0780 chúng ta bán và chúng ta dừng lỗ cho tôi là 70 pip. 1.0850 còn chốt lời thì chúng ta hướng về 1.0580 tức là hướng chốt lời 200 pip dừng lỗ 70 pip với chỉ số DXY hiện tại thì tôi nghĩ là nhiều khả năng DXY tích lũy để đi lên thì euro và các ờ, tài sản phi USD khác thì sẽ là tích lũy để chờ phá xuống thôi. Đối với đồng bảng Đồng bảng thì cái xu hướng điều chỉnh nó rõ hơn EU rồi. Đương nhiên rồi, bởi sau một nhịp phục hồi 20%, trong cái công thức phân tích định lượng của tôi, đồng bảng phục hồi mức 20% là mức lớn. Nếu trong trường hợp phục hồi đồng bảng sẽ hướng trở lại cái vùng 1.2780, đây sẽ là một khu vực gặp cản để đồng bảng quay xuống. Do vậy, nếu đồng bảng phục hồi trở lại vùng 1.2780 thì chúng ta bán, chúng ta dừng lỗ là 1. đâu? 2790 bạn nhé. 27300 đi. 2790 1.2 290 1.300 dừng lỗ 70 pip và chốt lời 300 pip cho tôi. Đối đồng USD trên yên Nhật. USD trên yên Nhật thì nó sẽ ngược lại với DXY thôi. Nó đang gặp hỗ trợ khá là mạnh. Đấy, USD trên Yên Nhật thì tiến đúng về vùng hỗ trợ 38, 31 này là quay đầu. Nhiều khả năng cái khu vực này sẽ là khu vực chặn đứng đà giảm của USD trên Yên và nó sẽ điều chỉnh tích lũy phục hồi. Do vậy chiến lược của chúng ta chính là mua ở vùng 38, 31, dừng lỗ 30. Còn chốt lời chúng ta hướng đến 35, xa hơn là 38. Đối với đồng à, AUD, USD Australia đồng này thì tạo đỉnh ngắn hạn là rõ rồi nhưng mà nó thường có xu hướng là đi sideways biên độ rộng trên đỉnh do vậy nó hoàn toàn có thể đo lại gần đỉnh trước khi đảo chiều đi xuống chiến lược chúng ta sẽ là canh bán đồng này ở 0.6850 dừng lỗ 60 pip và chốt lời 200 pip cho tôi nhé hiện nay giá đang là 0.6720 tức là lên 130 pip nữa chúng ta bán đối với đồng NZD USD đồng này thì xu hướng của nó không không rõ ràng lắm cái chiều tăng giá từ đáy của nó từ đáy của nó thì tăng 18% nếu nó tăng mạnh lên một chút nữa thì đẹp tăng được lên tầm 19,5% đến cái kháng cự 10 này thì đẹp không đến nơi đồng này thì có lẽ chúng ta không giao dịch đối với đồng Euro đồng Euro đồng Euro thì chart này cũng xấu không có xu hướng rõ ràng đâu chúng ta không nên giao dịch Thôi tóm lại là tuần này chúng ta giao dịch canh đồng EU, GU, UG à, vàng và Dow Jones là đủ rồi, dầu. Chúng ta cũng có đến 6 mã chúng ta có thể canh giao dịch được trong tuần. À, tuần này thì tôi xin nhắc lại là đa phần các thị trường lớn của chúng ta là nghỉ Noel và đến cuối tuần lại nghỉ Tết Dương. Do vậy thanh khoản của thị trường xuống thấp. À, rất có thể trong những nhịp này thì những nhà đầu tư lớn hoàn toàn họ có thể tận dụng để đánh phá ảo qua kỹ thuật nhằm hit tốt lót các lệnh trading ngắn hạn. Do vậy các bạn trading ngắn hạn thì các bạn có thể hạn chế giao dịch. Có thể nghỉ tuần này cũng được. Nếu không các bạn giao dịch thì tuân thủ à, vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh thì chúng ta vào lệnh mua bán. Chúng ta đặt dừng lỗ chốt lời. Nếu chúng ta dừng lỗ 3 lệnh liên tục thì nghỉ không giao dịch nữa các bạn nhé. Chờ tuần sau. Bởi vì nếu nó đánh cho chúng ta dừng lỗ 3 lệnh liên tục tại những vùng kháng cự hỗ trợ mạnh thì nhà cái đang đánh để giết top loss thì hit top loss thì chúng ta nên nghỉ. Đó, chúng ta đầu tư thì còn đầu tư cả năm cả đời cơ mà đầu tư gì một hai tuần một vài ngày đúng không ạ ok chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công